cứ để nâng cấp lên anh chị hãy đăng nhập vào cái website của mình là mechapia.com đúng không bấm đăng ký miễn phí bấm kết nối bình thường đúng không và anh chị kéo xuống phần bên dưới đó là phần upgrade to pro chị bấm nút này cho mình rồi chúng ta có những bảng bảng trả phí như sau đây nếu chị nâng cái bản pro là được sử dụng tất cả các tính năng bản free chỉ được sử dụng cho chúng ta tạo một cái thẻ thôi hai xe quần thôi hai cái ru thôi ui ít lắm chị ơi rồi gì đấy bốn cái đầu tôn thôi rồi gì nữa rồi đấy ít thôi nhưng mà thằng gì bản đồ chúng ta sử dụng unlimited luôn sử dụng tiền ga chị nhá và mình nhắc lại này anh chị cứ áp lên bản đồ đi ngày xưa mình cũng có một cái suy nghĩ đó là gì là sử dụng miễn phí chị ạ rồi không làm được khi anh chị trả phí anh chị mới bảo trời ơi nếu như chúng ta không khai thác được phần mềm hay như thế này thì chúng ta gì rồi, rồi đỡ tốn mẹ bao nhiêu tiền Phạm Thanh Bình thuê 6 bạn sale ngày xưa làm 6 bạn sale một tháng là cơ bản là 6 triệu sau 6 36 triệu một tháng nó mất mẹ 36 triệu tiền gì tiền thuê bạn sale rồi đó bao giờ có công độ này mình đuổi hết 5 bạn này gì <laughs> còn một bạn duy nhất bạn phụ trách gọi điện cho khách hàng thôi và chăm sóc bởi vì máy làm hết rồi để nâng cấp anh chị bấm phần upgrade to pro cho mình nhá đấy và chị nhập địa chỉ email của mình vào mình sẽ lấy địa chỉ email chính mình vào nhé email nào mà anh chị hay sử dụng nó sẽ báo cáo hóa đơn về cái email của mình anh chị nhé và mình sẽ dùng email này đi thành bình đúng không nhập mail vào tên là phạm thanh bình như vậy phạm thanh bình viết không giấu nhá không giống được địa chỉ là hồ chí minh hồ chí minh mã Sputnik như thế nào đơn giản thôi anh chị à, vào google mình ghi là mã post hồ chí minh hồ chí minh enter này đây 700 ngàn chị nhá anh chị ở tỉnh nào chị gõ cho mình thôi hoặc anh chị gõ một cái đường link này mình hay làm đó là mã bưu chính vn vn nhé mình copy mình gửi cho anh chị sao chép này rồi phải nhóm vào lớp nhá để chị chờ chị biết khi làm Đấy. mã bưu chính vn đúng không sao mình gõ mình ở gò vấp à mình ở phường 10 đi phường 10 Quang Trung Gò Vấp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh này bấm vào tìm kiếm này nó ra đúng chỗ mình ở luôn này 71406 mình copy đoạn này bình giá nó vào đây 71406 chữ T mình ghi là Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh à, payment info là mình sau đó sau đó chị bấm vào payment info cho mình rồi số thẻ chị này số thẻ này số thẻ nhá rồi lưu sẵn ở đây rồi à và <laughs> các number là cái số thẻ mặt trước của thẻ visa của master này MMI đó là gì là tháng và năm hết hạn CVC là ba chữ số bảo mật phía sau đây chị vào Google chị sao cho mình một số chị mới nhá mặt trước à, thẻ visa đây enter này bấm vào hình ảnh này đây mình bấm vào một cái đây ví dụ đây là một cái ngân hàng ACB là thẻ Visa của Mastercard các chị nhá Mastercard thì số thẻ mặt trước đây à, là chị nhập vào cho mình dãy số mặt trước MMII là gì là tháng và năm hết hạn đúng không ngày 10 tháng à, tháng 10 2019 những cái thẻ này hết hạn rồi này thẻ trên mạng hết hạn rồi đó CVC là ba chữ số bảo mật phía sau đây là 160 anh chị xem này đó anh chú ý nhé đó và bây giờ mình sẽ nhập vào đây anh chị nhớ đừng để lộ cái thẻ nhé đừng, đừng, đừng lộ cái thẻ mình cho ai biết nhập cái thẻ ok chính xác rồi ai bị sẽ nhập cái thẻ visa của mình vào đây mình sẽ dừng cái màn hình để chị không thấy cái số thẻ của mình à, <laughs> dừng đi dừng lại cái màn hình này và sau đó mình bấm vào phần trả cho nó 15 đô mình bấm vào cái nút trả cho nó 15 đô là cái bản này gì đã nâng cấp lên phiên bản pro đấy chị nhá bấm vào ok cho mình này đó hiện tại cái fanpage là Nguyễn Thị Vân Anh này đúng không đã được nâng cấp lên phiên bản pro rồi đó thì bài tập buổi trưa ngày hôm nay của anh chị đó là anh chị hãy nâng cấp cho mình lên phiên bản pro nhé phiên bản pro để trường chúng ta thực hành một số tính năng nâng cao sau khi nâng cấp xong anh chị nhé nó có chữ pro phía phía trên góc này đó anh chị chú ý nhé hay chọn những cái fanpage mà chúng ta bán hàng anh chị nhé bán hàng để chúng ta nâng cấp thì buổi chiều ngày hôm nay chúng ta hào lúc 2 giờ 45 phút vào lớp một số anh chị mà nghỉ trưa ấy nghỉ trưa đang nghỉ trước rồi một số bạn mà bận việc ấy thì chiều nay nha chiều nay các bạn sẽ không làm được bài tập đó bật việc các bạn không nghe không, không học mà bỏ đi nhá chiều nay các bạn sẽ rất là mơ hồ anh chị nhá rồi bây giờ lớp chúng ta nghỉ nhá chiều nay lúc 2 giờ 45 phút lớp bắt đầu học tiếp đó thế buổi sáng hôm nay mình sẽ chỉ cho anh chị là gì tại sao chúng ta phải sử dụng automation lý do vì sao chúng ta nên dùng phần mềm ManyChat vn.com chúng ta phải nâng cấp cái bản pro chúng ta mới sử dụng tốt được các tính năng cao cấp ok không